Xin chào cả nhà Thì à, hiện tại Giang đang có mặt tại tầng Long Môn nè Cả nhà vừa rồi thấy cái à, hình ảnh của tầng Long Môn đẹp không ạ? Thì đây là tầng 23, 24, 25 của tòa tháp Rivo Panorama Hay còn gọi là tầng Long Môn à, cả nhà nhé Thì à, buổi trưa này thì à, Giang lên đây để mình à, cảm nhận cái không khí trong lành Và gió cực kỳ là mát của tầng Long Môn luôn à, với cái vị trí này á, ngắm view cực kỳ là phiêu luôn mọi người nhìn đã lắm mình có thể view về hướng nhà bè hoặc là tỉnh Đồng Nai nè bên kia tỉnh Đồng Nai thì nó à, cây cối nhìn một cái mảng xanh nó rất là đẹp luôn và rất là trong lành còn cái hướng à, hướng Bắc á hướng Bắc bên này thì mọi người sẽ view trực diện về cái à, tòa tháp Landmark 81 và trung tâm quận nhất và khi phía khu ờ, khu đông hay ờ, quận 2 đó nhìn cái view cũng cực kỳ là đẹp và bên đó cũng có rất là nhiều mảng xanh cực kỳ là thoáng mát luôn cả nhà nhé thì ờ, sau đây Giang sẽ xin mời cả nhà lên một cái căn hộ thực tế view cực kỳ là đỉnh cực kỳ là feel luôn rồi Giang xin mời cả nhà cùng với Giang di chuyển lên để mình cảm nhận cái căn hộ này nhé căn này là căn 55.3 mét vuông thiết kế hai phòng ngủ một nhà vệ sinh thì hiện nay Giang đang nắm độc quyền cái căn này với giá 2 tỷ rưỡi thôi nếu anh chị nào mua nhanh trong tháng 10 này thì bên Giang sẽ tặng lại cho anh chị 50 triệu để anh chị có thể là bố trí cái phần nội thất để mình à, có thể sắm sửa thêm cái nội thất trang hoàng thêm cái căn hộ mình nó đẹp hơn xin mời anh chị à, cùng với Giang di chuyển ha rồi mời anh chị trước khi mình bước lên thì à, mọi người à, cùng với Giang xem cái view ha đó view đẹp không ạ à? đó phía xa xa như anh chị thấy đó cái à, chỗ cái mũi ngọn ngọn đó là mũi Sài Gòn mũi đèn đỏ Sài Gòn Peninsula thì tương lai chỗ đó sẽ là một cái khu phức hợp thương mại và nó sẽ có dự kiến là sẽ có một cái sòng bài casino nó sẽ tập tập hợp tất cả những cái kinh tế tài chính ờ, lớn mạnh về cái chỗ này luôn mọi người nhé à, cái cái mảng xanh bên này nè mọi anh chị khách hàng thì đó là cái tỉnh Đồng Nai ha một cái mảng xanh cực kỳ là đẹp luôn đó rồi còn cái phía xa bên đây anh chị khách hàng thấy dễ dàng thấy cái uh, uh, tòa nhà lên mắt 81 phải không ạ từ ở trên này và ngoài cái tiện ích tầng Long Môn thì cái tòa nhà river Panorama của chúng ta có một cái tiện ích hồ bơi nhìn view cũng cực kỳ là đẹp luôn thì à, mỗi buổi à, buổi chiều hoặc là buổi sáng mình có thể ngắm view để mình à, cà phê mình trải nghiệm một cái không gian cực kỳ là chill luôn ha rồi những ngày mà cuối năm á hoặc là những cái ngày lễ quan trọng của đất nước thì sẽ có những cái buổi mà bắn pháo hoa thường nó sập tập trung cái à, chỗ lên mắt 81 mọi người từ đây nhìn thấy nó cực kỳ đẹp luôn ha bây giờ mời mọi người di chuyển với Giang lên căn hộ ta là có hai tháp Rivobano Rama 1 và Rivobano Rama 2 thì mỗi tháp đều có thang máy riêng nha đối với tháp River Rama 1 và 2 mỗi bên đều có 5 thang máy là mình sẽ đi di chuyển riêng có 4 thang, thang máy dành cho cư dân và một thang máy dành cho uh, khu uh, vận chuyển mọi người nhé đây là cái thang máy à, vận chuyển nè thì cái thang máy này á thì cư dân của chúng ta có thể là mình à, mình nuôi thú cưng thì mình đi bằng cái thang máy vận chuyển này còn nếu bình thường thì mình đi cứ di chuyển bằng bốn cái thang máy này đây tầng 23 mọi người nhé là tầng Long Môn 23 24 25 bây giờ mình sẽ di chuyển thang bộ đi ha đây trong khu vực thang bộ này á thì à, nó có đèn à, tự động ha mọi người thì mỗi hai bên tháp đều ờ, có là hai cái ờ, hai cái thang bộ tổng cộng là bốn cái thang bộ mọi người nhé bật đèn lên Bing. rồi chúng ta đã lên cái căn ờ, cái tầng 25 mọi người nhé Rồi, đây là khu vực tầng 25. Thì à, trước khi bước vào căn hộ thì Giang sẽ chia sẻ một cái view. Trong cái tháp của mình á, cái tầng giá trị nhất là tầng 23, 24 và 25. Các người thấy không? Thì ba cái tầng này là nó thông. Nó thông với nhau và mình có thể view xuống dưới được nè. Thì mỗi buổi chiều trong cái tầng Lân Môn thì có rất là nhiều à, chị đẹp à, tập yoga ở dưới này mình ở mình ở cái căn hộ tầng 25 thì mình ngắm xuống mình view view các cô cũng rất là xinh luôn rồi bây giờ mình sẽ bước vào cái căn hộ của chúng ta ha đây là khu vực bên ngoài căn hộ của chúng ta nè từ bên ngoài vào ở đây là chủ đầu tư họ bố trí cho mình một cái cửa một cái chuông chuông cửa còn đây là cửa Galaxy loại thép chống cháy tích hợp khóa gieo mọi người nhé Rồi mình bước vào cái căn hộ Bây giờ Giang sẽ mời mọi người ra thẳng cái view luôn cái view này cực kỳ là phiêu cực kỳ là đẹp luôn đó căn này là căn cực kỳ đặc biệt mọi người nhé hãy quyết định ngay quyết định sớm vì cái căn này à, bên à, phía Giang mới mở ra thôi và cái căn này à, view về hướng tòa lên mắt 81 mọi người nhìn nè đó rồi bên đây là sông sông Sài Gòn bên kia là tỉnh Đồng Nai luôn cực kỳ là thoáng luôn mọi người nhé và ở đây thì cảm giác mỗi buổi sáng mà mình nhìn view buổi chiều nhìn view đó thì rất là tuyệt vời luôn và cái căn này đặc biệt là so với những cái căn cùng cái thiết kế như thế này cùng diện tích như thế này thì cái căn này bên Giang là lắp cho mọi người à, hệ thống máy lạnh đầy đủ luôn mọi người nhé thương hiệu Daikin đó trong trong à, ba hai phòng ngủ và phía bên ngoài phòng khách đều gắn máy lạnh cho mình luôn rồi Giang mời mọi người di chuyển vào đây mình người xem ha đó thì trong phòng ngủ lớn thì có một cái cửa sổ nè cửa này là cửa cách âm luôn có nghĩa là chúng ta mở cửa vào thì mình sẽ nghe được những tiếng ở bên ngoài nhưng mà khi đóng lại là không nghe bất kỳ một cái tiếng gì đó luôn mọi người để ý ha đó. thì ở đây có một cái không gian này để mình view trực diện bên ngoài mọi người có thể để một cái ờ, sofa ở đây cũng được nè hoặc là mình có thể để một cái bàn làm việc mình muốn đặt bàn làm việc ở đây cũng rất là thoáng luôn và ở đây là chủ đầu tư họ lắp cho mình một cái phích cấm điện nè để mình có thể là cấm những cái thiết bị điện tử ở đây bên góc này cũng có luôn nói chung là các góc đều có phích điện tử rất là nhiều ha còn khu vực này chủ đầu tư họ là một cái phần âm nè mọi người người thấy không cái phần âm ha thì cái phần âm này á là mình có thể lắp đặt một cái hệ thống tủ mọi người có thể làm thiết kế cái dạng không gian tủ mở á, mình làm từ dưới lên tới trên trần luôn thì mình sẽ chứa được rất là nhiều vật dụng ha rồi trong cái cửa này thì ở đây nó có một cái bản lề hít lại nè đóng lại dù có gió nó cũng không có đập ra đập cánh cửa thì đèn đây ra đèn âm dương nha mọi người mình có thể bật tắt hai bên nó có hai bên nè đèn âm dương đó rồi thương hiệu uh, máy lạnh Daikin thì bên Giang cũng lắp đặt cho mọi người luôn rồi quá tuyệt vời không ạ mình mua căn này thì mình còn gì phải bàn cãi nữa sở hữu luôn một cái bộ máy lạnh này là tặng mọi người luôn ba cái máy lạnh này ba máy lạnh này cũng hơn 50 triệu rồi thì đó là mua chỉ có 2 tỷ rưỡi thôi nhưng mà trong tháng 10 này thì mọi người chốt nhanh gian tặng cho mọi người 50 triệu để mọi người mua giường rồi tủ ghế sofa các kiểu rồi tặng cái bộ máy lạnh nữa cũng gần 50 triệu nữa là mọi người được tặng khoảng 100 triệu luôn đó rồi thì ở những cái video trước Giang chia sẻ thì cũng có cái ờ, hệ thống gọi là tủ bếp rồi nó bây giờ Giang cũng chia sẻ lại cho mọi người luôn mọi người có xem cái kênh của Giang thì cũng thấy luôn là hệ thống tủ bếp của chúng ta là đến từ hai thương hiệu lớn thương hiệu đầu tiên là của Đức là thương Hapler của Đức ha còn thương hiệu thứ hai là gỗ cata của An Cường gỗ cata là cái cửa gỗ này chống va đập mọi người để ý nè và cái phụ kiện này là từ hấp lơ nha mọi người mọi người để ý cái phụ kiện nè từ thương hiệu hấp lơ rồi cái mặt đá này đá chống bám ha rồi ở trên cái cái phần tường cái chỗ khu nó nấu ăn mọi người để ý nè trên trên này á thì à, chủ đầu tư họ lắp đặt cho mình một cái kính kính này kính chống bám luôn là khi mình nấu nấu nướng á thì bên cạnh cái máy hút mùi này thì nó hút đi những cái khói bên cạnh đó thì đâu đó một cái vài phần gọi là mỡ thực phẩm hoặc dầu thực thực vật á khi mọi người nấu nó sẽ bay vào đây nó bám vào những khu vực ở trên này thường nó sẽ bám ở tường này và với cái kính này mọi người chỉ cần lấy cái à, dẻ lông người lau sơ qua là nó sẽ sạch rồi nó không có để lại vết bám rồi còn cái bồn à, rửa này á chủ đầu tư họ làm hai chậu một chậu để mình rửa những cái thực phẩm tươi sống và một chậu mọi người có thể để à, những cái ờ, chén để chén ờ, muỗng đĩa đây để mình rửa rửa đấy ha và hộp tủ thì rất là nhiều rồi Giang cũng nói nhiều về cái hộp tủ này rồi ở đây khu vực này nè chủ đầu tư chừa một khoảng để mọi người đặt cái tủ lạnh ở đây luôn ha là khi từ mình mình đi chợ về á là mình bước vào đây cái ngay cái tủ lạnh luôn mình để những cái thực phẩm tươi sống nó sẽ tránh được cái vấn đề nhiễu nhão uh, thực phẩm tươi sống nằm ở trong cái hàng ba của mình ha đây thì ổ cắm đây mình cắm khi mình rửa gái xong là mình có thể qua đây mình rửa tay rửa chân nè nhau nhà vệ sinh ha mọi người đó thì trong nhà vệ sinh này cực kỳ là hay luôn mọi người để ý ha bây giờ Giang chia sẻ cho mọi người về cái khu vực phòng nhà vệ sinh ha đó. khu vực nhà vệ sinh này á thì à, cái căn của chúng ta thiết kế hai phòng ngủ một nhà vệ sinh thì chủ đầu tư họ lắp đặt cho mình cái à, cái bồn lavabo rửa mặt ở phía bên ngoài để mình cái việc vệ sinh nó dễ dàng hơn và phía bên ngoài này nó có một cái hộp tủ nữa nè nó mình để được những cái à, mỹ phẩm rồi à, kem đánh răng bằng chải đánh răng để các kiểu ở đây luôn ha đó mình chứa rất là nhiều thứ ở dưới cái ngăn này mọi người có thể để một số vật dụng như khăn tắm ha đó rồi phía bên ngoài này mọi người cái khai dưới này nữa mọi người để một cái khai để mình chứa những cái à, quần áo bẩn á mình mặc xong mình bỏ dưới đó rồi ở đây nó có một cái ờ, ổ phích cắm nè mọi người qua đây mọi người xem nè ha ở đây có một cái phích cắm thì phích cắm này để mình sấy tóc khi mình tắm xong á mình ra đây mình sấy tóc rồi đó rồi à, cái máy sấy thì mình bỏ trong cái tủ này rồi trong nhà vệ sinh mọi người nhìn nè nhà vệ sinh này thiết kế cực kỳ là thông minh với một cái không gian nó không phải là rộng lắm đâu nhưng mà bước vào cái căn nhà, nhà vệ sinh này á thì mọi người thấy không gian nó rất là rộng thoáng ha và trên cái trần nhà vệ sinh này có một cái à, vòi tắm mưa nè một cái vòi tắm mưa và vòi hoa sen ha ở đây là cái vòi thì khi tắm á, mọi người cứ đóng cái cửa này lại thì tắm mình sẽ không vấy bẩn những cái nước ra bên ngoài đó ha giả sử một người đi tắm một người đi đi à, toilet ở đây cũng rất là tiện luôn ha đó thì khu vực này để mình à, những cái giá inox này nè để mình treo khăn treo quần áo khô ha mình tắm xong thì mình bước ra đây mình lấy à, quần áo vô mình mặc thôi đó. thì những cái thương hiệu của mình là phụ kiện đến từ thương hiệu Hapler hết nha mọi người rồi rồi với cái căn hai phòng ngủ một nhà vệ sinh này mọi người có ưng ý không ạ à? đây là cái căn à, phòng ngủ số 2 nè đó. Giang xin à, giới, giới thiệu luôn rồi cái không gian này cũng có một cái ờ, khu vực để mọi người để à, cái tủ à, không gian mở ha tủ quần áo ha hoặc chứa những cái vật dụng nè đó, không gian này nè gian bước vô nè mọi người thấy không đó, không gian này rồi cái căn này thì bên em cũng lắp cho mọi người một cái máy lạnh Daikin luôn nè mọi người thấy không ạ đó. rồi rồi Giang xin mời mọi người bước di chuyển qua bên ngoài ha Thôi à, thì Giang xin tạm dừng cái video ở đây ha thì um, những anh chị nào nên nhanh tay liên hệ với Giang tại vì những căn đẹp nó không có nhiều mà cái căn đẹp lại nằm ở cái tầng đẹp nhất của dự án nữa tầng Long Môn thì nó càng hiếm hơn nữa mọi người với một cái giá này cực kỳ là rẻ luôn tại vì sắp tới á, cái dự án mà Sky 89 nó bàn giao á, là giá nó tăng rất là nhiều và cái giá của River Panorama sẽ tăng theo cái dự án Sky 89 và mọi người nên nhanh tay đi trước khi mà bên Giang tăng giá cái căn hộ này nếu mà bên Giang chưa bán được thì thời điểm đó thì bên Giang sẽ tăng giá còn thời điểm này bên Giang Giang vẫn để một cái giá tốt nhất với ờ, giá chỉ 2 tỷ gửi thôi và mọi người mua trong tháng 10 này thì bên Giang sẽ tặng cho mọi người đúng 50 triệu để mọi người bổ sung nội thất và những cái thiết bị điện tử để sử dụng cho cái căn hộ mình nó hoàn hảo hơn và đẹp hơn rồi hẹn gặp lại mọi người tại căn hộ 55.3 m 2 view về à, trung tâm quận nhất và landmark 81 xin chào mọi người